và cái nguyên lý của, của Facebook như này nhé mình giải thích nguyên lý luôn này giải thích nguyên lý nguyên lý của Facebook luôn nhé mình mở một slide khác này ngày số 2 mình cổ đông ngày số 2 ok ngày số 2 mình mở một cái nguyên lý Facebook để chị hiểu hình dung là là tại sao chúng ta chạy bài giải trí nhé cách của mình dạy khác mọi người anh chị nhé anh chị học có thầy khác nhưng mà mình đây những cái gì mình biết anh chị ạ mình biết và cái gì cái ờ, chính sách của Facebook anh chị xem lại mà cái bài giảng là gì à, bài giảng Facebook marketing mà nhận bởi bị giải thích rất rõ rồi đúng không rồi đây là nguyên lý ờ, của Facebook ờ, quảng cáo này Facebook Ads này và mình sẽ mở cái slide này rồi anh chị thấy màn hình slide của mình không anh, anh chị bấm lên bình số 2 đi thấy không anh chị thấy bấm số 2 giúp mình này bấm số 2 giúp mình này thấy rồi đúng không rồi khi chị quảng cáo Facebook là chị phải à, nhiều anh chị không biết cái nguyên lý nó như thế nào cứ, cứ à, cắm đầu cổ vào giống chị Hương chạy thôi ép thẻ chạy không chết chết rồi giống Bình ngày xưa gì chết mà già không bỏ cuộc hệ <laughs> thống gãy cho khóc cái gì ạ đó có vậy thôi là chúng ta phải hiểu rõ nguyên lý của nó nhé đây chúng mình vẽ làm cái sơ đồ tam giác như này đó, cái này coi Huy biết rồi nhưng mình, mình Huy học lại giải thích lại đây, tờ giấy trắng đấy học lại đi rồi thì uh, hình tam giác này là gì à, anh, chị giống đây giống hình nào hay cái hình gì nhỉ hình tam giác <laughs> thì đó là hình tam giác <laughs> đừng đừng nghĩ là hình khác nhé đấy, mình thấy là hình tam giác thôi mình không nghĩ rằng nghĩa đen là cái hình hình gì đó <laughs> cái nhá đen là facebook này à, người dùng này và nhà quảng cáo rồi đầu tiên là gì đầu tiên là thằng facebook nó muốn giữ người dùng ở lại ở lại trước đúng không đấy có nghĩa là sao là khi anh chị uh, sử dụng Facebook ấy, và tại sao là anh chị cứ đăng bài bán hàng ở trên Facebook cá nhân đúng không ở trên Facebook cá nhân mà chỉ chắc chỉ có một hai bạn mà trong đấy bạn mình năm năm nghìn bạn mà có năm đến 10 người thấy like bài bán hàng của mình thôi còn anh chị có một cái gì uh, chụp hình mình cầm một sản phẩm đó, rồi đăng bài Facebook cá nhân Đấy. thì ở trong cái bài giảng là bài giảng Facebook marketing mạng nhẹ anh chị uh, phải xem lại cho mình nhé phải xem lại mình nói rõ rồi bởi vì ở tại sao hôm trước mình gửi trước đó khoảng 4 năm ngày để bảo mình bảo anh chị hãy xem trước video đi để chị hiểu đi trước để đến cái phần quảng cáo Facebook này mình dạy nó nhanh hơn nó dễ hơn anh chị ạ mình đỡ mất thời gian giải thích lại cái nguyên lý cơ bản của Facebook anh chị hiểu không ở trong đó mình giải thích hết toàn bộ mọi thứ rồi không giấu gì hết còn hôm nay mình chỉ giải thích là nguyên lý của quảng cáo Facebook thôi anh chị hiểu vấn đề không cho nên không anh chị có xem không chắc là chưa xem rồi đó rồi Facebook này người dùng và nhà quảng cáo thì Facebook nó làm việc với người dùng như sau ok nó sử dụng một con AI nhé nó đi lấy hết một là gì nó lấy data khách hàng này là khi chị đăng Facebook đăng ký Facebook là chị phải sử dụng đó là gì một là email này hoặc là số điện thoại này quy định vào lại nhỉ số điện thoại này đó thì Facebook nó lấy được đầu tiên nó lấy được data của anh chị đó là email và số điện thoại trước đó nó lấy data này đó, và nó gì nó thu thập những trải nghiệm của khách hàng à, ví dụ như này là mình ờ, check in à, tại một quán cà phê chẳng chẳng như coffee house chẳng hạn đó mình check in tại đó thì Facebook nó thu thập hết dữ liệu của mình rồi chị Thùy chị gì chị check in tại quán cua Cà Mau chẳng hạn này thì à bảo biết bảo quyền bảo thích ăn cua ăn hải sản thế là gì Facebook nó lưu trữ sở thích hành vi của anh chị vào hành vi check in hành vi nhé hành động nhé đã check in đấy check in à, ta đã thì ta đã đứng tại đây mà check in hành vi đấy gì ạ đó thì Facebook nó lưu trữ hết data của mình nó sở thích và hành vi đó, mình giải mình giải thích rõ cái này cho anh chị nhé không ai dạy anh chị cái này đâu là có bình thôi và nó lưu lưu trữ ở hệ thống là big data của Facebook gọi là, là hệ thống đám mây server của nó rất lớn đấy chị nó lưu trữ hết cả vài chục triệu khách hàng ở đây rồi đó hệ thống nó cực lớn thì anh chị làm gì nó biết hết hoặc là gì khi anh chị cài Facebook ở trên điện thoại đúng không ờ, là Facebook nó hỏi một câu này anh chị có cho phép uh, Facebook ghi âm không hay là gì truy cập vào phần ghi âm hình ảnh của mình không mọi người bấm có hay đúng không rồi là một ngày nào đó chị Hương ờ, chị Hương ở Hải Phòng gọi cho chị Thủy ở trong uh, Cần Thơ chị, ở ờ, chị Hương bảo alo Thủy à cua còn không em uh, chị thích ăn cua lắm hai tiếng sau thế là gì quảng cáo cua cà mau hiện ngay trước mặt chị Hương có trường hợp nào mà anh chị gặp phải nhỉ? vừa nói chuyện với bạn xong mới tiếng sau hiện ra cái quảng cáo không có không Bị hỏi thật có có không đấy có không có không có thì chị bấm có đi chuẩn chuẩn chuẩn đúng chị Hương vừa vừa nói chuyện với bạn xong thì mình giải thích cái này để anh chị hiểu rõ cái vấn đề nguyên lý của quảng cáo Facebook nha anh chị nhé tức là vừa nói chuyện với bạn xong bảo quá nhỉ sao Facebook nó biết mình cái thích cái đó nhỉ thì anh chị khi chị cài Facebook rồi đúng không và điện thoại này ghi âm đấy nó biết nó nghe thấy nó nó ai nó thông minh đúng không chị nó quá thông minh tuyệt vời mình thích cái Facebook ở điểm đó vừa nói chuyện bạn mà à uh, Vi ơi anh thích cái túi uh, Vi ơi anh thích cái xe xe mẹp chiều anh nhé Vi nhé đây <laughs> là gì quảng cáo xe ô tô hiện ngay trước mặt mình đó thế chị chú ý này Facebook nó rất thông minh ở điểm đó thì nó thu thập tất cả những cái dữ liệu của gì của người dùng nhé chúng ta đã là người dùng đúng không là khách hàng sử dụng nó và nó sẽ ưu tiên người dùng hơn và sau bắt đầu sau, sau bắt đầu nó làm việc với thằng quảng cáo này làm việc nhà quảng cáo là đây anh chị xem này rồi nhà quảng cáo này nhà quảng cáo chúng ta đúng không bình đây bình đang dạy anh chị làm một nhà quảng cáo đúng không thì khi anh chị gọi là anh chị target anh sử dụng kỹ thuật ờ, anh chị bỏ tiền ra anh chị target ép ừ, thẻ vào tất cả đấy là kỹ thuật nhé kỹ thuật nó chiếm rất ừ, rất ít gì ạ 85 phần trăm thôi à quên 15 phần trăm thôi à, chủ là nội dung trải nghiệm khách hàng đó. rồi 5 à, phần trăm đúng không 5 phần trăm bây giờ mình thấy kỹ thuật 5 phần trăm 2018 mình dạy là gì 15 phần trăm bây giờ chỉ còn 5 phần trăm thôi 5 phần trăm kỹ thuật không khó nhưng tại sao mình dạy dạy bảo sao mình không dạy kỹ thuật luôn đi và cách tạo quảng cáo luôn đi mình không dạy cái đó trước anh chị ạ mà mình dạy cho chị hiểu cái nguyên lý này trước đó à, sau đó gì là chúng ta bỏ tiền ra chúng ta sử dụng kỹ thuật target là chúng ta mua lại cái gì hành vi khách hàng này đúng không có phải khi khi chị target là gì sở thích là gì làm đẹp sở thích là hành vi là đã đi mua sắm rồi hành vi đã đi du lịch đúng không hành vi là sử dụng iPhone rồi ờ, sử dụng vân vân đấy đến hành vi nhá mua trẻ khách hàng đó và nhà quảng cáo này nó làm việc với người dùng như thế nào đây quan trọng này đây là một cái chiến lược mà mình ờ, mình thấy rất hay này và nếu như chị ờ, không làm nội dung tốt ấy, thì người dùng nó không thích bài viết của anh chị đúng không này chiếm 95 phần trăm chị ạ cho nên cái phần nội dung content này hôm nay mình mình nói rất rất sâu chị nhé để chị hiểu nhé tại sao là như vậy là bài quảng cáo của chị có gì có tốt tương tác tốt hay không do cái nội dung chiến lược content đó. content là gì content có thể là bài một bài viết này có thể là một đoạn video ngắn này có thể là một hình ảnh này nó còn content ba thứ đó chị nhé đó, nó, nó, nó liên quan đến bài bài quảng cáo của anh chị đấy còn kỹ thuật không khó kỹ thuật anh chị xem youtube thì chị làm được nhưng mà cái mình muốn nói với anh chị ở đây đó là gì cái nội dung chiến lược về content đó thì sau này là một số anh chị mà gì ở Sài Gòn hoặc là mình sẽ tổ chức uh, à, mình sẽ tổ chức một bữa live hướng dẫn anh chị làm những đoạn video ngắn sử dụng một phần mềm nhé thì trong cái lộ trình này thì nó, nói nhiều thứ quá phải học quá anh chị ạ làm landing page này uh, manage chat chatbot này rồi là gì làm uh, hình ảnh làm nội dung làm video còn nếu như mình dạy nguyên cả cái một cái uh, ngày hoặc là cả một tuần về làm video cách sử dụng phần mềm để làm video ấy thì mình hứa mình sẽ tặng anh chị cái khóa đó nữa để chị là gì có một cái nền tảng làm nội dung nữa Đấy. là mình lấy nội dung của người khác về một xíu đúng mình mượn nhé không phải mình lấy bán anh mình mượn xíu rồi mình chỉnh sửa thành của mình anh chị hiểu không để anh chị đỡ phải nhiều lúc là đỡ phải đau đầu sáng tạo nội dung đấy thì trong quá trình mình tạo cái đó nữa anh chị cũng phải gì phải tự mình làm nội dung nữa tự mình quay video đúng không tự mình quay và tự mình nói chuyện và tự mình trở thành một chuyên gia thì lúc đó nó hay hơn anh chị nhé đó đây, đây cái lộ trình của mình giúp cho anh chị thì chị thấy cái lộ trình này khác rồi vì thấy khác ờ, đặt anh dạy không nó kỹ hơn đúng không hôm qua vi khen thầy câu à bạn hàng chứ rồi và thà hàng bảo chứ ui thầy dạy, dạy hay thế từng bước một thế này, này em hiểu hơn này hôm trước bị dẻo vào không chị ạ bị sai mà sai chiến lược mà xong rồi mọi người về này nó thất bại hết đó thì mỗi lần dạy xong mình rút ra một bài học và một kinh nghiệm như vậy thì mình giúp cho anh chị hiểu vấn đề hơn đấy thì cái nội dung chiến lược anh chị nhá à rồi mình giải thích thêm một cái một cái một cái vấn đề nữa như này à ví dụ như này là ở trong lớp chúng ta có chị Hương chạy sản phẩm dầu gội đúng không thì chị Thuy cũng chẳng may này cũng thích à, tóc bà dùng hết rồi đúng không xong bà ăn mì gói nhiều quá đói mà để tóc dụng hết thế là cũng gì và bây giờ có cách nào mà gì có cách nào mà gì tóc mọc rồi tóc đen tóc xanh không thì bà cũng thấy sản phẩm dầu của Nhật là à, của Nhật giống chị Hương ấy thế là gì bà cũng nhập về bà bán rồi sau đó bà Hương bà ấy cũng chạy sản phẩm này rồi bà Thủy cũng chạy thế là hai hai bà đá nhau đầu đá nhau đối thủ của nhau đấy mày chạy tao cũng chạy đó tuy nhiên mình nói ví dụ nhé là chẳng may chị Hương ấy chị làm nội dung tốt hơn làm dung tốt hơn nhá. tự những cái bài quảng cáo của chị Hương ấy tự nhiên có gì có hai nghìn lượt chia sẻ và video hay quá giá trị quá còn bài quảng cáo chị Thùy ấy, không có chia sẻ nào hoặc có một hai chia sẻ thôi à, nó gọi là lượng viral nhá để tắt cái điện thoại nó kêu ạ là lượng viral anh chị nhá ở người ta là cái lượt viral ấy gọi viral là gì gọi lượt chia sẻ nhé chia sẻ cho cho người dùng ví dụ là mình là người dùng đúng không mình thấy bài quảng cáo của chị Hương hay quá này mình bắt mình bấm nút chia sẻ một chia sẻ đội nhóm chia sẻ ở cả trang cá nhân thì Facebook có đánh giá là cái bài quảng cáo của chị Hương mang lại giá trị cho người dùng trải nghiệm tốt cho người dùng thì dù chị Thùy ví dụ chị Thùy bỏ ra gì 100 triệu chạy đúng không nhưng mà chị chị Hương thì chạy chạy cái bài này chỉ hết gì hết 5 triệu thôi tuy Facebook nó vẫn ưu tiên chị Hương hơn và đây chính là cái gì sân chơi công bằng của Facebook anh chị hiểu không tại sao là hôm qua phê bình sâu cái gì cái fanpage của thầy Lê Chí Linh của Linh làm đúng không toàn video hay thôi lượng viral rất khủng đúng không bảo tại sao họ chạy rẻ như vậy chạy một có gì một video một lượt tương tác có gì có mười mấy đồng gì ạ à? nó quá rẻ như vậy bởi sao nó mang trải nghiệm tốt cho người dùng đó là như vậy đấy anh chị hình dung không dù chị có tiền tỷ nhưng mà vẫn thua thằng có tiền trăm triệu tiền triệu anh chị ạ đó vì chị hương chỉ bỏ ra độ 5 triệu thôi nhưng mà vẫn thắng chị thủy bỏ ra cả 100 triệu thì là cái nguyên nguyên lý quảng cáo của facebook anh chị dễ hình dung nhé mình dạy hoàn toàn khác mình dựa trên kinh nghiệm mình đã làm việc mình đã tìm hiểu facebook từ 2014 15 đến tận bây giờ và mình chạy rất nhiều dự thực tế mỹ phẩm có rồi tất cả sản phẩm khác mình chạy chạy hết rồi anh chị ạ cho nên mình hiểu cái gì nguyên lý của Facebook thì anh chị chọn đúng người rồi là chúc mừng anh chị đấy thì đây là cái nguyên lý của Facebook anh chị dễ hình dung nhá thì anh chị dựa vào nguyên lý của Facebook này là để chị làm cái nội dung mình giải thích là gì cái nội dung content này chiến lược này là anh chị phải chịu khó làm nội dung cho Binh làm nội dung quan trọng lắm chị ạ là có thể là video ngắn nhưng mà mình thích đoạn video hơn anh chị ạ phiêu chạy nó nhanh nó nhanh bắt đầu hơn quảng cáo phát là gì lượng xe nhiều lắm và lượng xem lượt xem rất nhiều anh chị nhé đó cho chị phải có chiến lược làm nội dung nữa còn nếu sản phẩm của gì của chị Hương ấy mà bạn bot ấy bạn bot có bạn bot ai mình biết Hương lại vào lại à nếu mà bot của chị Hương mà gì mà làm mà tốt bụng mà đã gì đã cho chị Hương những cái video giải trí giáo dục rồi thì chị Hương có thể gì lấy cái video của bot bot cho đúng không về chị Hương chỉnh sửa lại và chị Hương biến thành cái video của mình nội dung đó của mình nhé thành của mình luôn và lấy nội dung đó để chạy chạy để hút khách hàng lạnh trước à để trong lạnh họ trải nghiệm trước nhé bởi vì khách hàng lạnh họ không biết anh chị là ai anh chị anh chị hiểu không? khách hàng lạnh ấy họ đang lạnh mà bảo tự nhiên thấy ờ, Facebook uh, gì đấy Trần Thị Hương à ở ờ, à, đúng Trần Thị Hương quảng cáo Trần Thị Hương quảng cáo mà không biết bà là ai do đó đã chạy video này đúng không giải trí này à, cứ đi đi con xuống đây đấy anh chị chú ý nhá rồi mình quay lại cái cái bảng à, bảng sơ đồ tư duy để chị hình dễ dùng hơn này